Đinh Gia Thần Đại Lợi Thiên Tử xin chọn người dân của ta Là Đinh Gia Thần Đại Lợi Thiên Tử quay đầu donate là Rất là mưa Nhớ like, chia sẻ ủng hộ Đinh Gia Thần Đại Lợi Thiên Tử nha Ai là fan một của Đinh Gia Thần Đại Lợi Thiên Tử xin hãy bình luận lấy tiền nha Nhớ ủng hộ Đinh Gia Thần Đại Lợi Thiên Tử từ đây đến đến năm tương lai đời đời kiếp kiếp không ngắt cái này nha Ai là fan một của Đinh Gia Thần xin hãy bình luận lấy tiền nếu như Nhi Thần nói tên của Nhi Thần cho Ngài Thiên Tử biết thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận lúc vơ đã chừng nào nghe thiên thần nhận được ban lúc chết cần nói như thần đó tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử kiến thức là linh gia thời thiên tử thiên giới tới chuyện đó ngài thiên tử xin nhận lại mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe từng đợi tất nhiên tôi đi thiên tử ngàn ngàn không tin nhớ lai chứ sao mọi linh gia thời thiên tử nghe ai à, là phải một của ninh cha thần thiên tử xin hỏi bình luận lấy tiền từ giờ thì sao gọi mình là ninh cha thờ thiên tử nếu như nhi thần nói tên của nhi thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận phạt đợi chừng nào ngài thiên tử mà lúc sẽ dừng nói ngài thiên tử sẽ nhận phạt nên tên thiên tử nghe thế đời là thiên tử nghe từng loại tên nghe tôi đi thiên tử nghe thiên tinh nhưng ai sẽ mở lên gia thần thiên tử nghe ai à, là phải mẫu của bên như thời xin lỗi xin lỗi bình luận đó tụi em với không họ bên như thời xin lỗi nhiều một tám bốn bốn nay đến giá thọ lại là xin đỡ cho là gác là mưa nhớ là chứ cả mọi đến giá thọ lại xin đỡ nhớ mọi đến giá thọ lại xin đỡ ai là phải mẫu của linh gia thọ linh thương đỡ xin lỗi mình nó thì chúng ta chỉ sẽ mẫu linh gia thọ linh thương đỡ hiền nhớ không họ lên họ lên thiên tử á Đinh giao thông đại là thiên tử chơi uh, à, rác tờ mưa Nhưng hoặc là thiên tử 259 Nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh giao thông thiên tử này Ai là fan mộ của đinh giao thông thiên tử Xin hãy bình luận luôn đó nè Nhớ ủng hộ đinh giao thông thiên tử nha nhớ like chia sẻ ủng hộ linh với thọ lê thiên tử hiền ai là fan mẫu của linh nhé thọ lên thiên tử xin ở bình luận đất đi á nhớ ủng hộ linh nhé thọ lên thiên tử hiền tự giờ sao gọi mình là linh nhé thọ lên thiên tử á nhớ ủng hộ linh nha thờ xin tới nghe ai là fan một của linh nha thôi, xin tới xin lỗi bình luận bình luận nốt nét này hiền nhớ ông mẫu trên như khỏi xin đỡ tới đây là rồi kiếp kiếp sống một chuyện vệ thân chính là ta tôn ngồi không chính là ta gia cái lượng chính là ta lũ bom chính là ta luôn xung bá chính là ta gia làm chính là ta chuyển lên thánh dương chính là ta đến cho thọ lại thiên tử thiên tử quyền tới thượng tiên chúng ta lớn nhất con ngọc hoàng thượng lá cho lục hoàng như lai chia sẻ ủng hộ đến cho thọ lại thiên tử hiền hỏi hẹn gặp mơ sáu hẹn gặp mơ dân của tân sao bye bye hiền